và đây là con đường của căn nhà mình nhá, một con đường rộng lên đến khoảng uh, à, 4 à, mét ở con đường trước nhà của căn nhà mình. Ở à, bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái con uh, hẻm là hẻm 3 mét và hẻm xe ba gác nha. Và đường trước nhà là một con hẻm 4 mét nha quý vị. Đây và có khu vực sân này. Khu vực sân đường trước của căn nhà mình đây thì uh, uh, gia chủ để xe máy cũng rất là thuận tiện nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì ngay sát bên với lại khu vực công viên Lồng Hoa và chợ Đông Tây, cũng là sát bên với lại khu vực trường học, bệnh viện, siêu thị và gần với lại khu vực uh, uh, chợ Phạm Bạch luôn nha quý vị. Và với ờ, căn nhà mới và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có hơn 3 tỷ đồng một xíu thôi. Và với ngay đối diện với lại uh, uh, siêu thị uh, à, MH2 đang xây dựng ở trên đường Phan Huệ Hích luôn nha quý vị Với một trệt và một lầu và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ kèm theo cho căn nhà mình nha quý anh chị Một căn nhà sổ hồng riêng và pháp lý giấy tờ đầy đủ gia đình mình Mua bán à, công chứng nhanh gọn ngay trong ngày luôn nha quý vị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 Đấy, và với hướng của căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Đông Bắc nha quý vị Phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là à, Tây Tứ Trạch nha và đây là một căn nhà đang được gia chủ bán cái giá chỉ có 3 tỷ 800 triệu đồng thôi Và xây dựng một trệt và một lầu với diện tích là ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét xây dựng không gian rất là đẹp này. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn uh, chùm, đèn led và đèn chiếu sáng nha quý vị. Ở khu vực không gian phòng khách căn nhà mình thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta này với những các cái bộ sofa và có những các cái ờ, kệ để tivi cũng là những các cái um, tủ để giày dép và áo mưa mũ nón này quý vị nhà mình thì ờ, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi với uh, hai bên bức tường thì đã được gia chủ là trang trí với những bức tranh bức ảnh và bên trên thì chúng ta sẽ có những các cái xây dán tường kết hợp với uh, trần thạch cao nha quý vị Nhà này thì gia đình cái nhà chúng ta mua chỉ việc là sách ly về ở thôi Một căn nhà đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi với không gian thiết kế rất là đẹp này. Mẫu nhà với ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là 10 à, mét nha quý vị. Và giá bán thì à, chỉ có 4 tỷ à, chỉ có 3 tỷ à, 800 triệu đồng cực kỳ là rẻ nha quý vị. Một trệt và một lầu với diện tích khủng nha quý anh chị. Đây là khu vực không gian phòng bếp này. Và bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Và đường ờ, sau thì ờ, khu vực ở ờ, cuối căn nhà mình thì sẽ được gia chủ là tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế nha quý vị. Đây là không gian khu vực phòng bếp này ở đường sau căn nhà rất là rộng và thoáng nha quý vị. Và đường sau ở ngay đây thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh sử dụng chung cho bên dưới công năng ở dưới tầng trệt nha. Không gian phòng vệ sinh thì khá là rộng và được gia chủ là dán những các cái viên gạch cao lên đến trần nhà rồi và có vòi tắm hoa sen, hàng nội thất là hàng ly mắc nha quý vị.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 khá là đẹp này Thiết kế rất là tuyệt vời luôn nha anh chị Khu vực đường trước đây thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh ở ngay khu vực cầu thang Đấy và có à, tủ để ở bên trên để những các cái đồ dùng dư Đấy và khu vực cầu thang thì có hệ thống đèn led đèn chiếu sáng này Đường trước thì à, chúng ta sẽ có cái phòng ngủ khá là rộng luôn nha quý vị Và được gia chủ đã tặng giường, tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi Có tặng thêm điều hòa luôn nha anh chị Một mẫu nhà phải nói là khá đẹp và khu vực đường trước thì à, chúng ta sẽ có cái ban công ở đường trước này. Đấy, ban công để phơi đồ nha quý anh chị. <coughs> ban công đường trước phơi đồ này. Không gian thì à, rất là rộng và thoáng nha quý vị. Phơi đồ khu vực đường trước này. Đấy. Với căn nhà chỉ có hơn 3 tỷ đồng một xíu thôi là gia đình mình có thể sử dụng ngay một căn nhà với diện tích cực khủng, ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 10 mét và xây dựng một trệt một lầu nha anh chị. Thiết kế rất là đẹp,